quang minh thiết Phật Tôn Pháp chư Bồ Tát vô biên thanh văn chúng cập nhất thiết thanh hiền Duyên khởi quang minh đài xưng tinh tác Phật sự phổ huân chư chúng sinh Giải phát Bồ Đề tâm viên lý chữ vòng nghiệp viên thành vô thường đạo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 đấng pháp vương ngài không không thể nghĩ bà thường trụ à, Phật cổ chia tâm Phật số màu 달 mãi ta muốn nhiều là cô bao kết nhiều duyên 有我俩。 thường an trú tình làm chi tâm định lễ ơi để nhất đầu đế ơi à, đề à, nhất trí à, tuệ thông đôn giả mục kiều liên chi tâm nha định nha lễ giải à, không à, tôn à, giả chi tâm na tấn đình lễ ơi ao tổ chi tâm định lễ de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 công phu công đức có No.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 mâu ni phật nam mô bổn sư